Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn à, theo dõi các video của y luật lý và của kênh địa lý và khoa học xã hội. Và tôi là Phạm Huy Tức, chủ biên tập của video này. Chúng tôi xin thông báo với quý vị và các bạn là bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 1 tháng 4, kênh yêu địa lý sẽ đổi thành tên kênh là và kênh ừ, kênh địa lý và khoa học xã hội. Các bạn hãy nhớ để ý và đây là cái logo kênh chúng tôi sẽ lấy từ logo giờ trái đất 60 cộng đấy các bạn có thể à, để ý còn bây giờ chúng tôi xin đưa vào nội dung chính của ngày hôm nay ngày hôm nay là ngày cá tháng tư ngày nói dối tuy nhiên chúng tôi sẽ nói về một cái câu chuyện và ngày này cách đây đúng một năm trước vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 ở cách trường học của tôi khoảng có vài km thôi ở ngay tại thôn Phúc Tinh xã Tam Sơn mà tôi còn nhớ là cái ờ, câu vụ việc Ngô Bá Khá là bắt đầu được gọi là Khá Bảnh khi mà ờ, người này đã phải trình diện ra cơ quan công an mà khi mà biết điều này thì bọn tôi cũng cảm thấy quá là mừng vì nhân vật này thì vốn là nhân vật bất hảo trong cái thành phần này là học hành không hề ra một cái gì luôn tôi có phải nói cảnh với các bạn rằng là cái người mà không chỉ là gây ra những cái vụ mà giết người buôn bán tàng trữ chất trái phép chất ma túy như là chẳng với cả đánh ờ, bạc nữa thì không chỉ những việc này đâu thì người này lại còn làm những cái việc như là đăng video một cách tục tĩu một cách là để xúc phạm đưa những thông tin sai sự thật và cái nguy hiểm hơn đó chính là những cái video mà có cái nội dung mà chém giết các thứ mà nhiều người mà ngay cả bọn học sinh của chúng ngay cả bọn học sinh ngay cả một số người ở bọn tôi thì cũng có từng có đứa là đã từng múa theo cái điệu múa một cái múa điệu múa vẫy tay như thế này đấy các bạn có thể nhìn thấy đây chính là cái điệu múa mà như thế này đấy điệu múa này mà rất nhiều học sinh ở khắp nơi làm theo đấy chính là một điều rất là đáng lo ngại đấy tuy nhiên lại trở thành một cái răng hồ mạng chúng ta có thể nhìn thấy đây là có một số người là người ta ờ, đã không thể nào mà biết rằng ai đã biến khá bảnh thành ngôi sao thành răng khổ ảo tôi xin trả lời với bạn là các bạn trẻ giang hồ thậm chí là giang hồ sống ảo cơ chứ không phải là giang hồ ảo mà gọi là giang hồ sống ảo nổi tiếng ở trên facebook khi mà có một thời là khá ảnh nổi lên để thành là một cái mạng xã hội gần 2 triệu lượt nghìn đăng ký theo dõi trên YouTube đấy nhiều người băn khoăn hỏi số phận dường như đã sẽ phải sai cho cá nhân này rồi thì có một điều phải đáng chú ý rằng là ngày 2 tháng 4 năm 2019 năm, năm ngoái thì kênh YouTube của Ngô Bá Khá đã bị khóa Và theo như lời kể của Khá Bảnh ấy, thì trong một video anh ta thì học hành ờ, chưa hết cấp 2 đâu, 17 tuổi phải đi trường giáo dưỡng. Và trong một video khác, Khá Bảnh còn khoe hoang rằng là ngay cả trong trường, anh ta vẫn chỉ đạo ở bên ngoài cho vay nặng lãi. Ngày Khá Bảnh mãn khóa thì có cả một hàng ô tô xếp hàng trước cổng tại trước cổng trại đón anh ta và trên mạng thì nhiều người cũng đã bày ra vô cùng ngạc nhiên trước sự nổi tiếng khó hiểu của Khá Bảnh. Và anh ta cũng không có bất cứ một cái khả năng nào để đáng học hỏi cả. Và nếu như mà không ai muốn Khá Bảnh chỉ mang lại cho xã hội những sự tiêu cực. Thế nhưng, ngay cả búa quạt bằng tay thôi, Khá Bảnh cũng đã được ờ, nhiều bạn trẻ khắp nơi học theo. Thậm chí là lan sang cả nước Trung Quốc. Cả Trung Quốc đã, bạn ạ điều tôi khó hiểu là không chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài cũng có và sự lệch lạc ấy ngoài nguyên nhân chính là từ thiếu tinh thần hình mẫu để dễ trẻ học hỏi thì còn là vì ai đó đã sử dụng Facebook và YouTube làm công cụ nâng tầm khá bảnh lên khoác cho anh ta là cái áo thần tượng và nếu như không có sự nổi tiếng trên nền tảng Facebook và YouTube ấy, thì có lẽ rằng khá bảnh đã trở thành một thanh niên tốt rồi thì có thể giờ này anh ta đang đi sách hồ trộn vữa ở một công trường nào đó một công việc lương thiện tốt đẹp phù hợp với năng lực đóng góp được nhiều cho xã hội hoặc tệ lắm ấy, thì có lẽ là chị ta chỉ là đầu gấu thôn và ngày ngày đứng ở cổng làng bắt nạt thanh niên làng khác thế nhưng mà có lẽ là ai đó sử dụng Facebook và YouTube để bắt khá bảnh phải làm một thần tượng giấy trẻ không cho khá bảnh đi sách hồ và với trình độ học chưa hết cấp 2 quá đầy và quá khứ nghịch ngợm của mình qua cách ăn nói chắc chắn là đa số cũng sẽ đồng ý với mình rằng là khá bảnh là không đủ trình độ để tự biến mình một ngôi sao giang hồ ngôi sao giang hồ cấp xã chứ chưa nói đến là cấp nổi tiếng đến mức mấy triệu người theo dõi như thế này đâu mà phải có ai đó đứng ở đằng sau người này hoặc là nhóm người này thì phải là lẽ là cái thói quen và tâm lý của người dùng mạng ấy phải đủ thông minh và hiểu được công chúng cần gì ở một khá bảnh côn đồ và ít học một điều chắc chắn là người này hoặc là nhóm người này đã kiếm được lợi ích từ sự nổi tiếng khó tin của khá bảnh chúng ta gần như chắc chắn là điều đó bởi vì là cũng thời điểm khá bảnh nổi lên thì một loạt các anh chị khác cũng lập ra các kênh Facebook và YouTube cá nhân tạo nên một trào lưu gọi là giang hồ sống ảo thậm chí là có cả mời diễn viên nổi tiếng để cùng tham gia đóng một bộ phim hành động với hơn 23 triệu lượt xem và còn có ờ, đứng dàn hàng ngang trong các MV ca nhạc có MV lên tới 61 triệu lượt xem cơ có các ngôi sao trong giới giang hồ sống ảo dần trở thành ngôi sao đời thực khi họ chào đón ở khắp nơi, thậm chí còn tham gia biểu diễn các quán bar, phòng trà. Ngay cả chữ H đứng sau cùng trong cái tên khá bảnh mà chúng ta biết về quy cách không đúng chính tả. Nhưng có lẽ là cách tạo ra sự khác biệt với anh chàng giang hồ sống ảo này. Và để làm được điều đó với trình độ học vấn của các anh chị trong giới giang hồ sống ảo thể hiện trong các video của họ thì còn khó tin hơn có mà tìm hơn tìm đường lên trời và cuối cùng là nạn nhân là ai nạn nhân đầu tiên là những tay giang hồ sống ảo khá bảnh đã bị tước đoạt đi cơ hội đóng góp cho xã hội đáng lẽ ra khá bảnh phải được làm công nhân giang nắng phụ hồ thì anh ta phải làm giang hồ sống ảo lại làm thế và cái mặt thần tượng vốn không thuộc về phía anh ta và nạn nhân tiếp theo chính là các bạn trẻ trong xã hội này nhìn cách anh chàng nhận D MT được các thanh niên và trẻ em ở vùng quê chào đón cái anh này tham gia và thăm gia đình nữ sinh bị bạo hành ở Hưng Yên tôi lại chúng ta lại liên kết với cái chuyện mà năm nữ sinh tham gia vụ bạo hành ấy và trước đó khoảng vài ngày thôi vụ bạo hành mà học hỏi những thói xấu bắt nạt người khác ấy từ đâu thôi mà khi mà thần tượng các giấy trẻ bây giờ là những giang hồ sống ảo thì cũng là đồng nghĩa với việc mà với mặt bằng thẩm mỹ của các bạn bị kéo xuống tận đáy khi các giá trị phổ quát bị đảo lộn trong tư duy chính của các bạn trẻ thì sẽ không được trông đợi nhiều từ những người trẻ khi tấm gương học hỏi của họ chỉ là hào quang giả tạo của khá bảnh và từ cái câu chuyện một năm như thế này trong cuộc chơi thì chỉ có người thiệt hại và chắc chắn sẽ phải ai đó kiếm lợi từ sự thiệt hại ấy cũng liên quan về chủ đề youtube ở các video sau